à, tiếc rồi ok trời ông nội này ông chụp hình mà giống như ông ngủ gục vậy trời chụp lại nè chụp lại nè chú rể mở mắt to ra rồi rồi chú rể nép cái đầu vô nè nép cái đầu vô cô dâu á đĩ mụ nội mà ăn mập thầy nép cái đầu vô rồi bây giờ chú rể nép cái đầu vô nghe chuẩn bị chụp nghe nép cái đầu vô cô cô cô kêu nó nép cái đầu vô giùm con cái cô đủ con đĩ mẹ mày nép cái đầu vô ui chối chụp lẹ lẹ tao về tao còn nấu cơm nấu nước gì nữa mẹ mày Bà nội cha cái thằng này nó ăn gì mà nó ngu thiệt luôn á <laughs> Lắc con cặt bỏ nghỉ cưới đi Anh trai nép cái đầu vô mở mắt to ra chụp con tấm hình là xong rồi Cố gắng lên chụp có tấm hình để cổng cái là xong rồi Là mình đi về đó Rồi bây giờ chú rể nè nghe Nghe lần cuối kỹ nè nghe Nép cái đầu vô Mở con mắt to ra Lẹ đi chụp có tấm hình là sức mồ hôi hán hết trơn rồi nè Rồi đúng rồi đó Để yên vậy luôn nghe Để yên luôn nghe Mở mắt to ra nè Chuẩn bị nè hai ba Tết Đâu để coi lại coi chưa được Chú gãy mở mắt to ra Trời ơi Chỉ cần chú gãy mở mắt cái là xong à Cố lên Trời ơi lấy chồng đẹp thì phải gán chịu lên đó không Nhìn mặt chú gãy sáng láng đẹp trai không Đó Nhìn đi trang Hàn Quốc luôn chứ giỡn hoài Nép cái đầu vô mở mắt to ra Trời ơi là trời thì có có dao lụi này luôn á Rồi nhắm mắt kiểu này rồi tối sao động phòng Chắc tối đè nhỏ cái đâm lỗ nhị không quá Lẹ lẹ đi cho tao đi về coi Mở mắt ra cái đụng má nó ra Tình đủ má quýnh hoài tao bị hí chứ bộ